mm you.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 đời tôi nghĩ thêm một lần vàng tràn lan chốn thôn trang đời ngày trùng hoang mà tiếng chàng sáng biệt tắm 酒。 ai nuôi dưỡng xa ai về là về nam giao giống nam giao còn cao mong đợi chẳng vĩ ra còn gửi câu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 xa xa nhau rồi người chờ người đi ai không thương mà không nhớ trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga

ta từ